lên là lên là lên là lên lên là lên là lên là lên lên nóc nhà là bắt con gà xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Download TV dali. lên này trả thù mà đấy cào chứ dám ăn trộm gà của mình thì thịt không chịu được mày vào cho một trận chắc bây giờ này đang ngáy rồi anh ơi dạ ông đi chơi à sao thế bây giờ này nhà bao việc Nói rồi anh đi rồi Thế Nhớ lại em được Thằng Leo ở trên mạng này đừng rồi Đúng rồi Có anh thích ăn trộm gà em không? Ai lấy gà trước mà Hôm qua anh đi trộm gà nghe em chiếm lại camera để anh ăn trộm gà của em nha Đó, mày người đến cái là, là thầy thối rồi hôm nay làm tiền đấy nhỉ? Ấy da Dạ chả có gì mà điều kiện Ấy da Đưa <laughs> đi Cho cho ai đi Cho ai đi Thích tiền không? Ấy Mày hỏi như, như, như thế thì ai mà trả lời được Thằng nào không thích tiền Thích tiền thì bảo là thích tiền ờ. Hỏi như thế không trả lời được Thích, à, ờ, thích tiền không? Thằng nào chả thích Mày hỏi tao làm gì Đời thằng nào mà không thích tiền Thế thích lấy tiền của em không? Chơi đấy Đấy, đi chơi một trò chơi nhé Trò chơi gì? Đấy Em, em bịt mắt lại, em để tiền để tôi mua này Anh mà nhắm mắt được á Anh nhắm mắt mà anh vô được cái tựa nào là là của anh từ đấy À, tao vô được cái gì? Ờ Ôi giời Con mà không vô được cái em tả đấy Không vô được, kiểu gì tao chả vô được Hả? Kiểu gì Nhớ nhé, ờ. anh mà vô trượt là em tả đấy Vô trượt là một ra sao cả tao phải một vlog nữa Mày không thể đấy Nhớ nhá Cái vô thoải mái Tao thích vô kiểu gì Tao ra đây ra đây Ra hẳn đây đi Ra hẳn đây luôn Thế nào Thôi Để đây mua nha. Được Này Hả Để đây Thế chân trứng rồi Chứ còn nữa lại bịt mắt này Bịt mắt Để em đặt bịt... tiền à Ai dạ, cấp độ nhân à Ờ Đây Bịt mắt anh lại rồi tí nhắm mắt lại Có tiền chơi, chơi chung tu rồi Đấy, chung tu Tới đây cả chung tu Đó, ở đây Cúi xuống Đấy Chết bẩn gì Thấy gì chưa Thấy gì Số gì? ăn gì có số gì? Ừ. Gì ấy? Đấy, thấy Thấy gì chưa? Không thấy gì Nó bắt đầu chơi nhé Ừ ờ à từ từ từ từ từ từ à từ chơi đi chơi đi à cú nước đến một hai ba thì bắt đầu xong vô nhé à một định hình được chỗ rồi đi đi à. <laughs> Sao mình tiếp đây đâu lên đâu không tí đâu tí đâu tí hí sinh đấy nhá này mày có bỏ ra không đấy nhớ mày không. mày bỏ ra sao em dạ, không bỏ em bỏ chạy chạy này luôn bây, bây giờ tao bỏ mở mắt ra tao bỏ ra thấy mày bỏ ra là sao không bây giờ anh mở mắt ra là thua rồi không được tao phải kiểm tra phát đã đấy kiểm tra đi ai con ơi em biết trường như của anh à thấy à Ôi mày phải tránh ra mày lại cầm ra chỗ khác không em ở đằng ngoài mày mày ra đằng sau đây. mày phải ra đằng sau đây. mày cầm ra chỗ khác sao đây à. một trăm trăm rưỡi đấy ui hai trăm nữa à thơm thịt ừ, vẫn mùi thơm cách hai lớp rồi mà vẫn mùi thơm <laughs> tôi nửa gạo em như đấy Không Điên là tao tí hí làm gì Im Mày đâu ấy Này Bây giờ mà vồ Vồ trượt phát là bị ăn một phát vả thôi đúng không ừ. Tao cho mày vồ vả bốn phát thông Để tao vồ bốn phát luôn Tin không Được À. thế bảo trước nhé mới điên à <laughs> nhớ đâu tao mua bắt đầu chúng luôn dám cứ mua phát vả tao được năm chục là được không sợ gì cả làm được <laughs> thử thôi thử thôi <laughs> thử thôi thử thôi bác đấy thử nhá không thử là mẹ thử gầy luôn ấy ấy vào bụng thế này Ê Bim bim bim bim Chuối không thích Hả Mua bim bim không chuối không thích Cho xin quả chuối Xin cái gì Xin được thì lại khỏi phải mua Ai đem ra đây mà bán Chuối ai thì bán thì chuối tao đùng này Xin miếng Không Có mua có Xin lấy cho kinh à Có tiền thì mới động được quả hàng để trao cả múc nhá Này có tiền, tiền nhá Bán cho chục trứng Bán tiền 2, 4, 6, 8, 10 Còn 11 quả Thôi lấy 50 50 cái gì? Ừ Gói, gói trứng à? Gói vào đâu? Đút vào túi quần đấy Lấy hết Không Đút. À rồi Đây À Rồi Rồi Kinh nhỉ, có cái giỏ ác đấy nhỉ 3 này, 5 này Mới thử được đấy 7 này Mẹ em mua cho đấy 9 này Đấy, 11 nhá, còn free một quả đấy nhá có gì bán trứng gì? thôi Bán trứng thì bán trứng đắt gì Đắt cái gì? 5 nghìn một quả mà Trời đắt Riêng đâu Vớ vẩn Chưa đi mua hàng bao giờ à? Có tiền nhỉ? Năm soi Năm soi à? Đây, đây, đây Đó này Chục <laughs> mất dạy đấy mất đây thừa 10 nghìn đấy. Đây. luôn Hãm Ê đây Tao đốt vía bây giờ Tao tiền để chúng 5 nghìn một cái Mua luôn 10 nghìn yeah. <laughs> <laughs> lên là lên là lên là lên lên là lên là lên là lên lên nóc nhà là bắt con gà lên nóc nhà là bắt con gà

Từ đi tí nó lên Chết cơm gang sắt vụn à nhầm ai bim bim bánh sáng này gì đây xúc xích đây bán gì đây không bán gì không bán lại gì. là mày lại cái gì mày mua cái gì có tiền rồi mày có tiền không mà mày mà ném tiền ra đất nữa tao giết bỏ mày luôn đấy sao rồi bây giờ người ta sang rồi không làm thế nữa đâu 5 nghìn một cái Bánh mì 5 nghìn cái bánh mì á Biết giá rồi còn hỏi Cái gì 5 nghìn á Ờ 5 nghìn Đổi cái xúc xích Đấy ăn đi Xích cũng 5 nghìn hay gì Ừ 5 nghìn tất đồng giá mới từ hôm ăn hỏi nhiều À hôm nay xúc xích ngon phê nhỉ Chẳng ngon ừ. ừ. <laughs> <laughs> Mày nhé, mày mà còn ném tiền ra đất nữa, tao ném mày xuống lò bắt quái rồi. Anh chuyên gia đi về đồ bán, bán đất đấy. Bán đất cái gì? Chục trích này ngày như có bốn nghìn thôi. Bốn nghìn thì mày không thể lấy lãi à? Ừ. Hả? Lãi đâu ra? Ừ, ừ. Mang từ ngoài kia mang vào đây, lấy lãi là đó 1 nghìn. Chứ mày... Giàu to. Giàu to? Ngày tao bán được mấy cái xúc xích. Giàu to. Thế? Rồi, Như mày ấy tao chết tao lại ăn mất mất thế <laughs> không sao đâu anh tao để đây tao bán một nửa trái ờ, à nghìn thôi cứ đi ăn hộ đâu sao tặng rồi trả tiền ừ. xuống xích tiền xuống xích phải đổi cái bánh mì đấy à đổi bằng bánh mì tiền trả tiền bánh mì đấy Đi ăn bánh mì, có ăn bánh mì đâu mà giả Bánh mì đây này Giả tiền xúc xích đây Xúc xích không rồi cái bánh mì đổi lên cái xúc xích cho con Không phải à Giả tiền xúc xích Lấy, ta bảo là lấy cái bánh mì đổi lấy cái xúc xích rồi Giả tiền Hai cái bằng tiền nhau phải không? Ừ Thế Giả tiền bánh mì Bánh mì có ra ăn đâu Đã ăn <laughs> đâu <laughs> giờ bán hàng mới tính không bao giờ khá đâu không bao giờ khá đâu ra ở đấy ngồi yên ăn xúc xích đổi bằng cái bánh mì là tiền bánh mì nhưng bánh mì chưa ăn Thế là tiền xúc xích rồi bằng cái bánh mì chưa ăn Thế là tiền bánh mì con bánh mì đâu mà giải Ơ nhưng mà bánh mì của mình mà ăn à, thằng chó kia